Ta vào phần ví dụ nhé. Cô lấy mỗi lần 9 chấm tròn và cô lấy hai lần. Vậy 9 được lấy hai lần thì ta viết như thế nào? Hãy viết phép tính cho cô. Đó chính là phép tính gì nhỉ? Phép tính nhân 9 nhân 2 bằng 18. Dựa vào phép tính nhân này, hãy giúp cô xây dựng hai phép chia tương ứng nào. Phép chia tương ứng thứ nhất đó là lấy 18 chia 9 thì bằng 2. 18 chia cho 2 bằng 9. Phép chia nào mình đã học rồi? Đó là 18 chia 2 bằng 9. Mình đã học từ bảng nhân 2 rồi. Cô giữ lại 18 chia 9 bằng 2. Ta đã có một phép tính trong bảng chia cho 9. Đó là phép tính nào? 18 chia 9 bằng 2. Bây giờ các con lại cùng quan sát ví dụ tiếp nhé. Cô lấy 9 chấm tròn và cô lấy 3 lần. 9 được lấy 3 lần, ta viết thế nào? 9 x 3 bằng 27. Dựa vào phép nhân 9 x 3 bằng 27, hãy giúp cô xây dựng hai phép chia tương ứng. Phép chia thứ nhất, đó là phép chia nào nhỉ? 27 chia 9 bằng 3 và 27 chia 3 bằng 9. Phép chia nào mình đã học rồi? Đó là 27 chia 3 bằng 9 mình đã học trong bảng chia 3. Vậy cô giữ lại 27 chia 9 bằng 3. Vừa rồi thì dựa vào hai phép nhân 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27. Cô trò mình đã xây dựng được hai phép chia, đó là 18 chia 9 bằng 2 và 27 chia 3. 27 chia cho 9 bằng 3. Cô trò mình sẽ cùng nhau ghi lại hai phép chia đó. Nhắc lại này, 18 chia 9 bằng 2, 27 chia 9 bằng 3. Cô đều dựa vào kết quả của phép tính nhân. 9 x 2 bằng 18, 18 chia 9 bằng 2, 9 x 3 bằng 27, 27 chia 9 bằng 3.